ra đường đá số của bà tăng ga mấy cô em gái như tụi ba na công thức thể hiện như con lửa chùa cha cần ta cho là phải chết không phải nữa chân dài quyến đủ bờ mông chơi hết số mà em bước vào trong đêm nay tập quẩy được không đi chơi em lỗi cái đường cứ dịu dàng mà lại nông say Anh thấy phòng ba xích lại gần đây mình cũng thân mật nha áo em trắng quanh nhìn không ra vuốt nhẹ lên cỏ anh phê mà em đi đâu đưa anh theo với mắt anh co giật anh không thấy đường bơi hết thêm một like đi em ơi em ơi chứ mà đã là dân chơi thì dứt một like em siết thật sâu em cho anh hỏi em đang tới đâu em là bad girl Thôi đi chơi khuya, em thì bay lắc Người từng hơi bia, chỉ hình du đích Phải thích selfie, quay tay đại gia, thích ra LV Nếu mà cứ việc tốt mới làm Người tốt mới chọn Thì đó đâu gọi là tình yêu Yêu có nghĩa là Người ra đi mới sẽ nhớ đâu hơn bây giờ đời đâu giống đôi vần thơ em nhận ra Say, baby, you can take me out tonight. I'll be the first one down to ride. Ooh, С тобой на пределе Эй, воу-воу-воу Эй, Воу-воу-воу, полегче Эй, воу-воу-воу giống như sông biển tao ngồi đại dương xanh anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương anh sẽ có vài hạt mưa hay sấm chớp còn vương ngang tôi tên là tao tao ký ngực phan hai cặp ba hai em tây kẹp ba hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay thấy tao ngồi time. You and me, please. talk about you anyways All ever said, I give a shit baby baby chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng nhìn nhìn nhìn Mai ngộ bọn em bà tớ đây nào Ôi Lấy túi không Có có có Lên lên lên bỏ quần áo ra nhá Thành quả luôn mày vào đây mày Ui Hiền ơi vào hộ đi Có cắt lấy túi không Ui I'm on vacation every single day Cause I love my occupation You know you've got to sing along thêm hơi say men chờ người về lại nơi khi xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều tình anh này chỉ có một câu nói như thế này Người mà muốn đưa em về nhà Thì bất kể là đông, tây, nam, bắc Đều cũng sẽ thuận đường Vậy nên á Một người mà thực sự yêu em Thì cho dù là cái nội tâm của họ có gồ ghề đến đâu Họ 18 hay 38 tuổi đi chăng nữa